Chào mừng các bạn đến với chương trình gym nữ tâm kinh Chào em Rồi hôm nay anh sẽ hướng dẫn em 4 tư thế đặc biệt nhất trong thể hình bốn tư thế này là nó hầu hết tất cả các bài tập của mình nó đều liên quan tới bốn tư thế này em phải nắm vững được bốn tư thế này em mới bắt đầu tập được tốt như động tác nha yeah. Dạ. rồi bây giờ thì à, anh sẽ hướng dẫn em vào tư thế số 1 tư thế số 1 là tư thế đứng rồi em đứng như anh nè hai chân đứng thẳng đùi gối không phá khớp ưỡn cái lưng ra lóc cái, lóc cái lưng lại mông đưa đằng sau một tí rồi đứng đi đó đây là tư thế số 1 để cái tay lên để cái tay lên cho nó cho nó cho nó ra dáng rồi đây là tư thế số 1 nha đó cái, cái lưng em lóc chưa tốt bằng anh nữa không em nhìn cái lưng anh nó lóc tốt chưa không quen rồi đó mấy em quen rồi đó, đó lưng lóc tư thế số 1 tư thế số 1 như vậy là khóa khớp chân nè vậy là thẳng nè nhìn đầu gối vậy là thẳng thẳng như vậy là không được đứng như thôi không được đó đứng như là sai nha đó thẳng như thôi nè rồi đó là tư thế số 1 tư thế số 1 thì bây giờ sẽ cho em tập một cái bài à, nó, nó nó nó minh họa cho tư thế này thí dụ như vô bài tập anh hỏi em anh nói em là tư thế số 1 tư thế số 2 tư thế số 3 và tư thế số 4 đây em cứ đứng tư thế số 1 thôi Thấy không là đúng dạ. đây là bài tập ví dụ cho tư thế số 1 rồi em vô em đứng tư thế số 1 đi tập đi đó chính xác nó anh chỉ cần nói là tư thế số 1 tư thế số 1 là thế đứng đầu gối không có thẳng quá chân về đúng rồi mông đưa đằng sau lóc cái vị trí lưng ngay đây lại lóc lưng ưỡn căng ngực ra lóc lưng ưỡn ngực kìa. đó đây là tư thế số 1 rồi. rồi xong được rồi ví dụ thôi bây giờ mình qua tư thế số 2 dạ. tư thế số 2 là từ tư thế số 1 đang như vậy đang từ tư thế số 1 đang như vậy đưa mông ra sau ngồi xuống đùi song song với sàn đùi gối không vượt quá mũi chân vẫn giữ nguyên cái phần trên đây lóc lại nhưng mà chuyển cái vị trí thôi từ đứng sang ngồi xổm đùi gối không vượt quá mũi chân chiếu xuống ok được mà chiếu nó ra đây là không được đó, ráng lóc cái vị trí lưng này lại rồi đây tư thế số 2 đây là okay. tư thế số 2 tư thế số 2 là có một bài tập điển hình cho tư thế số 2 đó là bài tập squat bài tập squat là nó chuyển đổi từ 1 sang 2 từ 1 sang 2 rồi tư thế số 2 chuyển về tư thế số 1 đó xong rồi chuyển về tư thế số 2 xong rồi chuyển về tư thế số 1 xong rồi chuyển lại về tư thế số 2 đó là bài squat rồi em tập tí đi bảy tấm cái gì đi đây đó là sự chuyển đổi qua lại giữa một và hai bốn tư thế cực kỳ quan trọng luôn đây là cái điều mà anh suy nghĩ ra để anh à, hướng dẫn em cũng như các bạn ở đây để chúng ta có một cái cách tập gym nó khoa học dạ. đó đó là từ 1 sang 2 rồi giờ tư thế số 3 tư thế số 3 là từ tư thế số 1 chuyển qua tư thế số 3 bằng cách giữ nguyên phần dưới hồi nãy là mình thay đổi phần dưới bây giờ mình giữ nguyên phần dưới mình gập phần trên gập gập gập sao cho phần dưới phần trên tạo góc vuông đúng rồi là tư thế số 3 từ từ 1 qua 3 là điển hình của bài tập deadlift 1 qua 3 điển hình của bài tập deadlift ok đây 3 đây rồi lên 1 3 lên 1 3 lên 1 3 lên 1 3 lên 1 3 lên 1 3 lên 1 3 lên 1 là điển hình của bài tập deadlift chính xác nhớ này là 1 này là 3 này là 1 này là 3 đó rồi bây giờ chờ chút à, bây giờ chúng ta quay lại chúng ta thử deadlift với ta chuông nè tư thế số 1 đó, tư thế số 1 tư thế này dạ. chuyển qua 3 tạ đợi tạ chạm chạm sàn nhẹ nha đó đó vậy thôi thử đi em chính xác chính xác một qua ba chính xác đó chính xác chính xác chính xác Đó, chính xác lên là chúng ta gồng chân với mông lại nha phải gồng chân với mông lại rồi tốt rồi 123 à, chúng ta đã học xong thì trong 123 nó có một tư thế ảo bây giờ mình rút cái tư thế ảo đó ra làm tư thế số 4 tư thế số 4 là tư thế lóc lưng ưỡn ngực đó em chỉ cần lóc lưng và ưỡn ngực thì đó là tư thế số 4 trong một số bài tập lóc lưng ưỡn ngực trong tư thế ngồi nó thường xuất hiện trong tư thế ngồi hơn à, rồi vậy thì bây giờ anh sẽ minh họa cho em một cái động tác cái cái cái một cái ờ, cách ngồi lóc lưng ưỡn ngực đấy ngồi đây nè ví dụ như ngồi đất đi ngồi đất đi đang ngồi dày mà kêu lóc lưng ưỡn ngực đúng không là vậy chứ không ngồi vậy ngồi vậy không đúng nha lóc lưng như vậy để chi để cột sống mình được nó được chắc nhất nó nó không bị tổn hại cuộc sống và nó đúng, kỹ thuật hơn trong tập luyện thẳng đúng không nè cái lưng lóc lưng là đẩy cái lưng vô nè ưỡn ngực ra em để cái chân thấp thấp thôi mới ngồi được còn không có nên bị vướng cái chân không ngồi được thế đó anh anh lấy ngồi dưới đất để ví dụ thôi đó em phải lóc lưng đúng rồi lóc lưng là cái lưng nó đẩy vô như đây nè ưỡn cái ngực ra đó đó là tư thế số 1 Ủa lộn tư thế số 4 tư thế số 4 là tư thế ảo hầu như em thấy là trong ba tư thế cái nào nó cũng xuất hiện tư thế tư thế này hết á em đứng tư thế số 1 nó vẫn có động tác lóc lưng ở ngực và chỗ này nó vẫn đang lóc nè tư thế số 3 tư thế số 2 là dày nó vẫn lóc lưng ở ngực tư thế số 3 ờ, nó dày nó vẫn lóc lưng ở ngực thấy không nên cái tư thế 4 là tư thế ảo nằm trong ba tư thế đó rồi bây giờ những cái bài tập mà nó nó nó nó nó, nó minh họa cho tư thế số 4 đây đó là bài Cystic Cabro đây em vô em ngồi đi anh nói là tư thế số 4 là phải biết ngồi nha ngồi tư thế số 4 đi chưa ra 4 ngồi xấu quá ngồi cái chân cong quá rồi tư thế số 4 đây đúng rồi đó rồi vô động tác rồi đúng rồi kéo vô lúc đó là lúc nào cũng ngồi với tư thế số 4 này rồi chính xác đó là tư thế số 4 đây lóc lên ngửa ngực đó đúng rồi đó cứ kéo đi đó thấy không khi mà các khi mà em vô em vẫn là bốn chứ em không có đổi đổi là sai liền ví dụ ví dụ như em đổi là em, em câu khập đẩy bụng ra đi nó vậy là chết lá ngắt Đúng không vậy là chết ngắt tập là phải giữ nguyên một trong bốn tư thế đó còn tư thế số 5 để anh nghiên cứu tiếp không á thì thật ra cách đây 5 à, năm thì anh chỉ nói là ba tư thế thôi nhưng mà cái tư thế số 4 là tư thế ảo nó nằm ở trong ba tư thế đó nó không xuất hiện ở những động tác quay mà nó xuất hiện những động tác ngồi tập này nọ kia đó hay xuất hiện tư thế đó nên mới tách ra là tư thế số 4 thì biết đâu 5 năm sau lại tìm được tư thế số 5 nữa thì sao rồi cái bài tập tiếp theo cũng là 4 nữa nè đây qua đây rồi rồi lóc lưng rồi kéo đó không đó rồi lên rồi kéo đó số 4 rõ ràng bây giờ khi lên á thì em có thể đẩy người vô nhưng mà nó vẫn là bốn dạ. nè nó đẩy người vô đây nè nó dẫn cái người mình chòm tới đúng không lên người mình chòm tới nó căng hơn nhiều rồi xuống ngã người ra nhưng mà vẫn là bốn đó đó à, rồi đúng chính xác thì ở đây chia sẻ riêng với các bạn là trong chặng đường sư phạm của Duy Nguyễn thì Duy Nguyễn cũng đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm để ngày hôm nay ra, ra, ra được một cái video nó tuyệt vời như vậy cái video này đối với các bạn tập có thể, các bạn cảm thấy nó không quan trọng nhưng mà đối với các bạn nằm ở góc độ sư phạm và giảng dạy thì đó là tinh hoa bạn dạy học viên bạn những cái tư thế như vậy xong rồi bạn dạy họ tập những động tác kia rất là đúng chứ còn không thì bạn sẽ rất là mệt mỏi vô cái bài squat bạn biết dạy sao qua cái bài uh, ờ, sitting camera bạn không biết dạy sao tất cả những bài khác nó không biết dạy như thế nào khi mình không có được những cái kiến thức cốt lõi về bốn tư thế này đó và bây giờ minh họa thêm cho em nè cái tư thế số 1 xuất hiện nhiều chỗ lắm bây giờ anh thử tập bài uh, ờ, tay sau nãy em, em em đang tập kiểu đó đúng không bây giờ anh sẽ tập kiểu khác đây nó vẫn là tư thế số 1 nè không nó vẫn là tư thế số 1 ok nó, cái chân nó đứng sao kệ anh dạ. miễn sao vậy là tư thế số 1 rồi đó đúng không đó nó vẫn là tư thế số 1 phải không nên không thể nào sai được động tác nào nó phải rơi một bốn tư thế này chứ không có tập tư thế khác được đây tư thế số 1 nha dạ. rồi xong rồi á có một cái tư thế số 3 rất là lạ chỉ bài này là kể như ngày xưa anh chỉ bài này là gái là kể như là anh anh anh, anh rờ mỗi tay luôn á mà mà, mà, mà tập cũng đúng nữa rờ tạ rờ cơ á khó tập lắm đây là tư tư thế số 3 đây cái à, cái drop đây bây giờ sau này khi nào dạy em á anh sẽ nói là tư thế số mấy làm hình dung ra đây à, rồ lắm mới tập được bài này em à, đây à, không dạ.